Mình mong không còn đêm Anh như lạc vào con đường quên Tìm hoài mà chẳng có lối anh về Nhịp tàu ngày ngày đang đưa Thuở ấy nắng chưa mưa chiều Em dịu dàng tâm ấy còn thương